Ý tôi là bạn sẽ không được lên vì quả trứng bóp nếu không phải trong bên ngoài. Đây hai đầu. vừa đấy nhiều quá xấu hổ xấu hổ gì đây con quay video con chèn ảnh mà hay à chèn ngang Đây đây, chào em gái. <laughs> vâng. Hiếu đang nhìn bà đấy. bà đánh trang điểm đi ờ, cỗ đây Hiếu ơi Hiếu nhìn bà sang điểm này Con này thêm một tí trên này Thôi ít ít thôi Đâu cái chỗ ấy này Cái chỗ này Chấm một tí thôi cho nó đỡ

Yeah.